Altis, Camry hay là những dòng xe của hãng khác Và trong các Phiên bản của Fortuner thì chỉ có một riêng nhất một phiên bản 2.8 được trang bị à, mở cốp điện và ba phiên bản còn lại nó sẽ được Toyota Tân Cảng trang bị cốp điện phía sau. Bây giờ Sơn mời quý vị và các bạn cùng khám phá tính năng mở cốp sau của xe. Với tính năng đầu tiên của chức năng mở cốp đó là chúng ta có thể mở bằng à, công tắc ở vị trí lái. À, trong trường hợp à, mình trong trường hợp mà khi có người cần lấy đồ phía sau thì chúng ta cũng có thể ấn nút mở cốp nó rất là tiện dụng Và tính năng tiếp theo thì Sơn ờ, xin giới thiệu đó là à, nó được tích hợp trên ờ, remote. Ở chiếc tùy remote này thì nó có 3 chức năng à, đóng lốc cửa, mở cửa và tìm xe. Và hiện tại bây giờ tính năng mở cốc điện nó được tích hợp vào mở nút mở xe và chúng ta chỉ việc bấm ba ba cái liên tục thì cốp sau nó sẽ tự động nó mở lên quý vị thấy không ạ nó khá là tiện dụng và đóng lại thì à, chúng ta cũng bằng cách thao tác là bấm 3 lần à, nút mở thì à, cốp sau sẽ tự động đóng xuống nó cũng khá là tiện dụng ạ trong trường hợp mà quý vị đang phải bê đồ xuống thế này mà phải hạ xuống để à, mở cốp thì cũng khá là bất tiện và chức năng mở cốp này nó có thêm một cái chức năng đó là đá cốp chúng ta chỉ việc à, dơ chân tự động cửa nó sẽ mở ra rồi chúng ta có thể là chất đồ lên khá là tiện dụng phải không ạ đó Rồi, trong trường hợp quý vị à, lấy đồ ra Quý vị lấy đồ ra Chúng ta cũng không cần phải để hạ đồ xuống để à, đóng cốp Mà chúng ta chỉ cần đái cốp Đặc biệt hơn nữa thì à, Chức năng mở cốp này nó có chức năng chống kẹt Tức là sao để tránh những tai nạn có thể xảy ra Khi mà đóng mở cốp có thể va vô đầu hay là vô vật dụng Thì chúng ta khi mà đá cốp Thì nó có chức năng sẽ dừng lại Đó Dừng lại tại vị trí khi mà va chạm Rồi Và thêm một cái chức năng nữa chúng ta mở bằng tay và hiện tại trên à, xe thì cũng có trang bị cái nút bấm nếu như quý vị có thể tiện tay thì bấm bằng nút bấm này để đóng cốp Ok, đó là tất cả những cái tính năng mà Sơn đã giới thiệu cho quý vị về cái mở cốp điện của xe Xin lỗi bây giờ thì là Sơn đã uh, giới thiệu những cái uh, tính năng của mở cốc điện phía sau và hiện tại bây giờ thì à, bên Toyota Tân Cảng cũng khá là còn khá là nhiều xe Fortuner có thể giao trước Tết cho quý vị nếu quý vị muốn đặt xe hay là cần lấy xe ngay thì hãy liên hệ với số hotline để chúng tôi có thể là cung cấp Xin chào quý vị và các bạn Mười lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng.